Farithon Active, sức mạnh giành chiến thắng. Bên đàn trai ơi, nghe bên đàn gái mình nói là rất là hay nhõng nhẽo thì cảm nhận bạn sao nè? Với mình thì chuyện đó cũng không có gì là khó lắm. Có Nhưng thể mà lúc mà bực mình lên nhõng nhẽo hoài cũng bực mình lắm rồi nha. Trong cái đó thì có cái khuyết điểm của em là nếu mà nhõng nhẽo quá thì kỳ em nín thinh à. nín thinh luôn. Em không có làm quậy phá, không có làm gì hết. Ta nhõng nhẽo mà nín thinh mình mắc cười quá. Dạ. Con gái nhõng nhẽo khóc nghe là phải dỗ à. dành ha chừng nào bà la bà chửi bà mắng bà đánh đập thì mới nín thinh dạ thử nhõng nhẽo là vấn đề gì coi nè ừ, anh ơi ơi anh à à em mới thấy chiếc nhẫn kim cương kìa anh kết hôn nha để em được lấy đó anh có chịu không anh đồng ý ôi thấy không vậy mà ông nói là ông ngồi im thì lúc em ngu chứ Đúng chị rồi. rồi bây giờ bạn gái nói cho biết coi bạn à, có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình ạ. Ừ. Có một mối tình hồi học sinh rất là vui, chỉ nắm tay thôi. Dạ, mối tình thứ hai thì em chia tay được 3 năm rồi ạ. Quen được một năm, hai tháng. Mấy ngày? Hình như là 4 ngày hay sao? À, <laughs> tại sao chia tay? Em nhõng nhẹ quá, chịu không nổi. cái ca bên này là nhõng nhẽo đó nha. Rồi à, cái à, lịch sử tình trường của đàn trai mình bên đó làm sao nè? Bên này thì em có có nhiều mối tình nhưng mà em sẽ kể một mối tình ờ, gần đây nhất mối trai mà lướt web trên mạng mình quen được một cô trong thời gian khoảng tuần đi cái mình cũng hẹn cà phê cà pháo nhiều nhiều lần rồi ừ. mình cũng được tìm hiểu tới gia đình khoảng gần 6 tháng thì vấn đề đó quá nhạy cảm quá thì em xin không có thể tiết lộ ngay đây được là vấn đề gì mà đặc biệt cổ có gia đình rồi hả cổ có gia đình rồi ờ đại khái là có gia đình rồi mà không thông báo cho em biết đúng rồi kể cả mẹ cô ta cũng không nói luôn à tức là giấu giấu tất cả hết cái hình mẫu lý tưởng của anh sao có thích à, nhõng nhẽo không nhõng nhẽo thì ờ, cũng được dễ nhìn ờ, hòa đồng hoạt bát vui vẻ và chịu chia sẻ được không được không bây giờ hoạt bát hòa đồng là bên này bao rồi nó còn gì nữa không nè cao thì ờ, trên một m năm mươi là được à anh năm nay cũng 39 rồi 39 tuổi đó cái khoảng cách chênh lệch tuổi tác mình nó nó nó hơi xa xíu rồi anh có có quan ngại gì là mình lấy vợ trẻ quá anh thấy sao anh thấy gì được á vậy được rồi hả thì tất nhiên ông phải được rồi sao bé em thích chị em thích phong mình dạ. lâu già hơn đúng không dạ đúng rồi đúng rồi bên này em chịu luôn nha chịu cái phần tuổi tác là bỏ qua đó đàn trai bên đây hiền lành tốt bụng ha từ tốn kiên nhẫn thậm chí là chịu đựng luôn nhưng mà bao lâu em cần thơm về một lần em nếu thời gian ờ, rảnh của cái người nữ đó thì ờ, em thời gian nào tức là vậy mở cần thơ á là em sống ở dưới cần thơ hay là em em đi làm ở cần thơ xong về vĩnh long em đi làm ở cần thơ em có nhà trọ ở cần thơ à. nhưng à. mà à. thật ra em đi về đi tới đi lui về giờ nếu mà có vợ về phụ bán lẩu với vợ luôn được không em phải đi làm lên rồi bán lẩu nhiều khi nhiều tiền hơn ơi nhiều khi hai đứa ở chung cười lộn trời ơi thiệt ở chung nó vui đâu cười lộn nên qua coi coi cô gái dạ đó cô gái miền tây ha dạ dễ thương tóc dài ha em ơi cái cô bán lẩu này đó cô tiếp khách nhiều lắm rồi có những người đàn ông vô cờ cười em ơi em ơi lấy anh cái lẩu đi nó ừ anh ăn lẩu gì vậy anh em có ghen không nếu là vợ của mình thì mình phải tin với anh linh đúng rồi tin cái chuyện đó là những cái cách bán hàng thôi cách nha bán hàng giao tin tiếp. vợ nha vậy được <laughs> thôi trước mắt là đàn trai chịu rồi đó nha bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao cô gái bên đó đi với ai dạ em đi với mẹ và với bạn ạ à. à có mẹ luôn hả dạ con chào cô mẹ chào cô. của thúy hằng mình thấy à, đàn trai đó làm sao có hợp ý hợp nhãn được mắt không cô thấy được đó <laughs> thấy gương mặt thấy cũng hiền đó mà có yêu cầu gì bên đàn trai làm rể hay là gì không gái lúc nào cũng như mình gã đi gì đó cũng như điều kiện bên nào làm ăn được thì cho nó đi làm chứ à, à, không có bắt rễ có yêu cầu cô tôi nó có hạnh phúc là được rồi chứ thấy ngoại vợ hay chưa <laughs> cảm ơn cô nha bây giờ em trai đi với ai nào em đi với mẹ mẹ thấy cô này cũng được đó tướng ơi cũng dễ thương dạ <laughs> giờ thôi hôm nay ờ, có hai bên ờ, đàn trai đàn gái cô đại diện đàn trai nói một câu gì với đàn gái đi chào chị ờ, bữa nay chị cũng cho hai đứa nó làm quen nhau nha <laughs> dạ <laughs> thôi bây giờ mở rào cho hai nhỏ gặp nhau cái đi kéo rào đó Bắt đầu từ bây giờ Hai đứa nói chuyện đi Tâm sự đi để hiểu nhau nhiều hơn Anh có món quà tặng em Cảm ơn anh Anh có thể mở quà trước được không ạ? À? <laughs> Có bức thư anh Anh có thể đọc bức thư đó được không ạ? À? <laughs> Gửi anh Chồng tương lai của em Trời ơi Vô vô nè Vô vô Vô Vì kinh tế nhà em khó khăn nên mẹ em hỏi Anh có muốn làm rể nhà em không? Anh có muốn làm cha tương lai của con em không? Anh có muốn làm chồng tương lai của em không? Và nếu anh im lặng là anh đồng ý Nếu anh trả lời Coi như cũng đồng ý nhé anh Em im lặng cũng được mà Im lặng rồi mấy kia làm tối đi Trời ơi Hay quá nha Trời ơi, lãng mạn dễ sợ Của em, của em Ủa là sao nè, bây giờ mình có tập trung <laughs> Anh Linh này thiệt mới là vừa lắm Của, của ta còn xúc xa Em muốn hỏi anh là anh có tin vào phong thủy hay là dị đoan không ạ? À? Anh tin cái đó là trên 50% Giống em uhm, <laughs> Bây giờ anh thấy em như vậy thì anh suy nghĩ uh, có đúng mẫu người bạn gái của anh không ạ? À? Trong đôi mắt anh thì em như vậy là cũng theo cái mẫu của anh mong muốn rồi Dạ cảm ơn anh Em ở Vĩnh Long mà em ở cái đoạn nào? Quốc lộ 1A ở ờ, cầu mới á thì nhà em có bán lẩu thì anh rảnh ghé ăn ủng hộ em nha trời đất ơi anh á, thì anh đi làm cần thơ mà nhà vĩnh long nhưng thực chất anh có nhà riêng rồi nhưng mà anh không có ở nhà có... đó hiện giờ là mình cho thuê chứ không ở đó à, à mình có mặt bằng cho thuê đúng không dạ. ở đó trên đó ông quán về dưới đó ông quán muốn nữa cần thơ ừ. quán vĩnh long quán mình phát triển các huyện nơi có ông quán trời ừ. mình phải tính tương lai xa rồi tương lai em định tính là mở ba ba quán lẩu đó anh cái chỗ của anh thì nó còn vắng thật sự là anh cũng lớn rồi anh chững chạc hiểu không mình cũng ờ, còn xì tin hiểu không mình hăm mấy xì tin thôi bây giờ mình làm gì góp vui nè để không khí nó ờ, rôm rã lên bạn gái có một cái tài năng là thích diễn kịch đó có thể góp vui cho chúng ta hôm nay diễn kịch nhẹ nhẹ nè nhẹ nhẹ hả chị ừ muốn diễn, diễn gì nè đó. có thử cần anh, chị với lại ông đối... mai hỗ trợ không thử xem dạ, ảnh làm rồi à. <laughs> đối ứng thế nào diễn với thử xem em à, để em đứng bên đây đi Diễn nhớ nha đấu đứng nha có gì kêu tôi tôi phụ ra có màn ở đây che lại nè em bắt đầu chị hai chị hai gì gì gì hết hồn chị làm hết hồn mới đúng á ví dụ ờ, gì không vụ gì bên chương trình bạn muốn hẹn hò đó ờ có cái chú huyền linh đó ừ thì hôm nay ông dẫn cái người yêu trong mộng cho em trời ơi em em em em em ngạc nhiên quá chị thì em, em bức xúc quá hả trời ơi trời ơi chị mừng quá chị nghe chị mừng quá chị tưởng mày ế luôn rồi mà chị thấy em đẹp không thấy em đẹp không đẹp đẹp đẹp mọi người thấy em đẹp không trời ơi vỗ tay cái giùm em gái em cái mọi người dạ mà không được sao vậy chị em đẹp hơn em em không chịu thôi để có xé cái đầm cho mà vừa thôi nó nghe nè bây giờ chị vô bếp đi lấy hàng á chét lên mặt đi cho nó xấu xíu ừ rồi Chứ sao một hồi người ta ra. vô tới kìa người, người, người ta, vô người ta vô tới chết chết chết giờ sao hết rồi <laughs> Rồi coi khán giả coi góp ý sao khán giả Chưa kịp luôn á, chưa cho kịp nam chính vô luôn là bên này nữ chính cho hết kịch Trong lòng em là thấy nói chung là em thấy ờ, thích cô ta ta không phải thích em chị ơi thích cô ta là thích ai cô nào thích thích em chưa có cô nào có chồng đó thích cô ngồi ghế anh linh á à, <laughs> thích cô ngồi ghế đúng không thôi nói rõ tại vì cô đứng cô cũng chưa có chồng luôn chưa người yêu luôn đúng đẹp à có hát bài nào tặng cô ấy không anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh Có hoa thẩm tình nha Em đang xem hành, hành cây xanh mà anh Trời ơi, bà Minh Họa kìa Minh Họa kìa em cây xanh đâu rồi <laughs> Em mới tới hàng cây xanh mà Nhắm mắt lại, kiểm tra xem Trong thời gian vừa qua có những điều gì đã chạm vào con tim mình chưa nào các bạn sẵn sàng nha ba hai một hết thời gian hết thời gian chúc mừng các bạn chúc mừng các bạn rồi đây của em tốt rồi hãy nắm lấy tay nhau đi và bây giờ xin phép bác là bắt đầu từ bây giờ xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau con xin phép bác từ đây cho con được hẹn hò với chỗ của em Rồi, cô gái nói gì với bên đàn trai đi Dạ, nếu sau này con làm cho của bác Nếu mà con có làm gì sai hay là không được tốt thì mong bác chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ à. ừ. à, Xin phép bác cho con được hôn em ngày đầu tiên Anh ơi, lỡ mẹ không cho thì sao anh? Mẹ không cho anh hôn lại cho em cho anh hôn rồi đó không?